anh không đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ em đã từng khóc vì anh chưa chắc chưa từng vì anh là người thường anh xin dừng để gói đem yêu thương cất ân nơi mà không một ai biết được em ơi anh muốn đi cùng em đi hết đoạn đường đời ở nơi đó chỉ có anh và em thôi nơi yên bình nhất nơi anh có tất cả là sự thật nhưng điều đó chắc khó lắm phải không chắc có hơi ai tràn đầy anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không em ơi anh lạnh lòng anh sợ lắm khi đông anh về giả vờ như em thương anh có được không có bao giờ em nhớ anh không đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ em đã từng khóc vì anh chưa chắc chưa từng vì anh là người thơ anh xin dừng để hỏi gánh yêu thương cất ơn nơi mà không một ai biết được con đường đời ở nơi đó chỉ có anh và em thôi nơi yên bình nhất nơi anh muốn tất cả là sự thật nhưng điều đó chẳng khó lắm phải không bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không em ơi anh lạnh lòng anh sợ lắm vắng lạnh về Giả dạ vờ vâng, như em thương anh có được không Em ơi anh muốn đi cùng em Đi hết đoạn đường đời Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi Nơi yên bình nhất nơi anh muốn Tất cả là sự thật Nhưng điều đó chẳng khó lắm phải chắc có rồi ai chạm đầu anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không trong đời